đến làm gì yêu làm gì đến cuối cùng người lại bước đi nhớ làm gì thương làm gì giờ kết thúc hai ta cũng biệt ly yêu thật nhiều thương bao nhiêu đớn đau giờ nhận lại bấy nhiêu ai khi yêu không muốn nuông chiều giờ đắng cay chi mình ta thấu hiểu ngày cô đơn nhất người tìm đến đây tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ được đắp say nhưng không phải chỉ là tôi thơ ngây chìm đắm mãi trong cơn mê chẳng muốn thức dậy tình yêu tôi cũng muốn như bao người thôi cần người cạnh bên yêu thương đến trọn đời hạnh phúc bây giờ do người lựa chọn thôi chẳng phải duyên nợ bắt hai ta xa rời yêu thật nhiều thương cũng thật nhiều đớn đau giờ nhận lại bấy nhiêu ai khi yêu không muốn nuông chiều giờ đắng cay chỉ mình ta thấu hiểu ngày cô đơn nhất người tìm đến đây tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ được đắp say nhưng không phải chỉ là tôi thơ ngây chìm đắm mãi trong cơn mê chẳng muốn thức dậy tình yêu tôi cũng muốn như bao người thôi cần người cạnh bên yêu thương đến trọn đời hạnh phúc bây giờ do người lựa chọn thôi phải duyên nợ bắt hai ta xa rời ngày cô đơn nhất người tìm đến đây tưởng chừng hạnh phúc ngay sẽ được đắp say nhưng không phải chỉ là tôi thơ ngây chìm đắm mãi trong cơn mê chẳng muốn thức dậy tình yêu kia giờ hết cô đơn người cũng đã đi rồi hạnh phúc bây giờ do người lựa chọn thôi lựa chọn chẳng mà duyên nợ bắt hai ta xa rời hạnh phúc bây giờ do người lựa chọn thôi chẳng phải duyên nợ muốn hai ta xa